mạnh hơn cả Outlive chỉ có thể là Outlive Concentrate. Nhiều anh em vẫn hay hỏi admin sự khác nhau giữa Outlive huyền thoại 20 lần dùng và Outlive Concentrate 30 lần dùng. Xin thưa, sau đây là những ưu điểm của Outlive Concentrate 30 liều so với loại huyền thoại 20 liều. Uống Outlive huyền thoại 20 liều, anh em có thể ngồi đợi 15 phút để hấp thu và có cảm giác hưng phấn trước khi tập nhưng với Olip Concentrate sẽ là cảm giác ngay sau khi uống. Trong buổi tập sức mạnh và độ tập trung của Olip Concentrate 30 liều luôn mạnh hơn rất nhiều so với loại Olip truyền thống 20 liều. Olip Concentrate 30 liều sẽ khiến bạn hừng hực, sung mãn, châm chích, không tập không được. Chỉ với 650.000 có đến 30 liều, nhưng giá thành vô cùng mềm mại, dễ chịu hơn nhiều. Do vậy, các bạn muốn nâng buổi tập lên một tầm cao mới hiệu suất mới, trải nghiệm cảm giác mới, mạnh mẽ vượt bậc thì nên dùng Outlift Concentrate 30 liều. Sản phẩm khá phù hợp với những anh em level cao, chuyên nghiệp, đã tập lâu năm, sức mạnh tốt hoặc những người đã dùng quen Outlift muốn trải nghiệm nâng buổi tập lên một tầm cao mới. Sản phẩm sẽ giúp phân hủy chất béo thành năng lượng khi tập luyện để hỗ trợ giảm mỡ tối đa. Outlift Concentrate 30 liều sẽ tương đối mạnh với người mới tập Do vậy, người mới tập chỉ nên uống nửa liều thôi nhé. Công thức đỉnh cao sức mạnh với các tác dụng năng lượng tinh thần và xử lý nhận thức, đồng thời hỗ trợ sức mạnh và hiệu suất, hỗ trợ lực co bóp cơ bắp khỏe mạnh, tăng cường độ cao, tăng động lực, tập trung tinh thần và tỉnh táo, tăng năng lượng, hỗ trợ lực co cơ, tăng cường hiệu suất, tăng năng lượng, tăng mạnh cơ bắp, tinh thần tỉnh táo, tập trung, hỗ trợ giảm mỡ và cường độ cao hơn. Tăng cường sức mạnh và sức đề kháng Phân hủy chất béo giúp thúc đẩy năng lượng, sức bền và sức chịu đựng lâu dài hơn. Hãy gọi về tổng đài 1900 2050 hoặc hotline 0934 111 640 hoặc đặt hàng tại website thol.com.vn hoặc mua hàng trực tiếp tại địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107 109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.